Ờ, và đây là cái nhà nhà lồng chợ nè à, nhà lồng chợ Tân Mỹ à, buổi tối thì đã đóng cửa hết rồi ta ghé vào đây mua nho nha anh nhậu đi anh yêu xin nhậu đi nhậu đi đi làm sớm chị nho này nho gì vậy chị nho đó cho nho Mỹ nho xuất khẩu hả nho nào ngon nhất vậy nho ngon nhất là nho xanh với nho này nho là nho xanh với nho nho này này là 60 ngàn ký hả cái nào này nho xanh đó 220 kia 60 là số à, 60 ngàn ký trái này nhìn thấy đẹp quá hả trái này mắc nhất luôn hả cái gói này là thấy nhớ tuổi thơ nè Wow. Ồ, cái trái chuối này làm gì vậy con? À, ngào đường hả? À. Rồi cái bánh này là bánh à, bánh tầm à, gọi là xôi. à. màu trái cây lê à, sầu riêng rồi à, hoa nữa em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với Sài Gòn và hôm nay à, à, một buổi tối đẹp trời à, chúng ta lại có mặt ở bên quận 7 và đây là đường Nguyễn Thị Thập à, theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về à, đường Nguyễn Hữu Thọ cầu Kênh Tẻ ha. và à, nơi đây à, chúng ta sẽ à, đi gần với một ngôi chợ à, đó là chợ Tân Mỹ và nơi đây là giao lộ đường Nguyễn Thị Thập và à, đường Tân Mỹ à, nếu chúng ta ở à, quận 1 mà đi à, muốn qua chợ bên đây thì chúng ta sẽ đi qua cầu Ông Lãnh đi qua quận tư và đi qua một cái cầu nữa đó là cầu kênh tẻ à, xong xuống cầu kênh tẻ chúng ta sẽ bắt gặp à, giao lộ nguyễn thị thập và nguyễn hữu thọ à, lúc đó chúng ta sẽ quẹo trái và chúng ta sẽ đi đến đây là giao lộ đường tân mỹ và à, đường nguyễn thị thập theo thẳng hướng nguyễn thị thập này à, chúng ta sẽ đi về đường à, quỳnh tấn phát cầu phú mỹ à, đi qua à, quận 2 luôn ha đi qua xa lộ à, à, à, xa lộ à, Long Thành luôn à, à, đường cao tốc Long Thành Dầu Dây luôn đó à, và hôm nay à, mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một ngôi chợ à, mà về đêm rất là tấp nập đó là chợ Tân Mỹ chợ Tân Mỹ à, thuộc quận 7 nằm ở đầu đường Tân Mỹ à, và nơi đây tiếp giáp với à, quận Nhà Bè huyện Nhà Bè à, ngày xưa thì à, à, chợ Tân Mỹ à, không có phát triển như bây giờ và cũng không đông đúc như bây giờ khoảng ờ, thập niên 90 ờ, và cho đến khi ờ, khu đô thị Phú Mỹ Hưng được hình thành và có những con đường thông thương từ nhà bè cho đến quận 7 đường Tân Mỹ này thì nơi đây rất là phát triển nơi đây tiếp giáp với khu đô thị năm sao Phú Mỹ Hưng và rất là nhiều bệnh viện Ờ, quốc tế, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện ờ, Tâm Đức ờ, và những ngôi trường quốc tế ở bên khu Phú Mỹ Hưng này. Và nơi đây cách Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 1 km theo hướng camera chúng ta sẽ đi đến đường Nguyễn Lương Bằng và đi qua khu Phú Mỹ Hưng đó là khu Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Và nơi đây rất là ngôi chợ này rất là thuận tiện, thuận lợi cho các người dân ở đây và đặc biệt ngôi chợ này à, ban ngày bán rất là nhiều à. à, hải sản à, hải sản tươi sống rất là nhiều luôn à, và độ ở đây rất là tươi nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ khám phá chợ về đêm như thế nào à, và chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này à, rất là nhiều hàng quán ăn uống rồi à, trái cây trái cây thì bên cánh trái hả à, chúng ta sẽ đi Ờ, một vòng đây rồi à, chút xíu nữa mình sẽ đi vô chợ ngày xưa thì chợ này rất là nhỏ nhưng mà à, sau này thì chợ rất là lớn mà cho nơi đây gần với Cần Giờ gần với nhà bè rồi nguồn thủy hải sản à, rất là nhiều nên thành ra ở đây à, thủy hải sản tươi sống rất là rất là nhiều luôn ha đó. Đó, chúng ta nhìn bên đường nè đầu đường đầu đường Tân Mỹ à, có à, các cửa hàng tiện lợi à, cửa hàng thế giới di động rồi à, à cửa hàng à, bán à, bán thuốc à, thuốc à, Long Viên à, nhà thuốc của hệ thống phân phối FPT à. nên ở đây thành ra rất là thuận tiện thuận lợi ha và một trong những ngôi chợ à, đông sôm tụ về đêm ở Sài Gòn không thua gì chợ Bến Thành nhưng mà đặc biệt ở đây à, không có à, du khách chỉ là khách địa phương và những người những ai biết ở khu vực này thì họ sẽ qua đây ăn uống rồi mua trái cây rất là nhiều luôn đó, anh chị các bạn thấy rất là đông người mua luôn nè à, nếu mà ngày xưa các anh chị và các bạn đã từng à, ở khu vực à, chợ Tân Mỹ này thì hôm nay chúng ta lại có dịp à, nhìn về ngôi chợ này hôm bữa thì em cũng có đi ngang rồi nhưng mà hôm bữa thì chạy xe máy nên thành ra không có nhìn rõ cho lắm thì hôm nay mới tận mắt chúng ta nhìn cận cảnh à, những cái hàng quán những cái à, xe trái cây xe đẩy à, hàng quán ăn vặt cái khu này rất là nhiều nè phải nói là nhiều hơn khu chợ Hòa Bình luôn đó à, chúng thấy bên kia là có cửa hàng à, à, thực phẩm à, màu cam cam đó như là cái siêu thị vậy đó để lấy vé số nữa nè à, đây là à, giao nhau của đường à, Tân Mỹ và đường số 1 và ngôi chợ này thẳng hướng đằng kia à, bên cánh trái chúng ta đó là nhà lồng chợ à, khu chợ à, khu chính của ngôi chợ và do buổi tối thì à, nhà lồng chợ nghỉ à, đóng cửa nên thành ra chúng ta sẽ à, đi à, ven con đường số 1 này và con đường số 1 này bán rất là nhiều trái cây à, chúng ta cùng cùng đi nha à, bây giờ chúng ta qua đường thôi à. À, mận ổi sồi cốc me rồi à, táo à, và Sài Gòn bây giờ là à, 8 giờ tối và hôm nay em có dịp dẫn à, bạn đồng nhỏ đi qua khu Phú Mỹ Hưng chơi rồi em dẫn các anh chị của bạn đi chơi nha à, đây chơi cây quá trời luôn nè quá nho quá trời này quá trời trái cây luôn Ờ, đây là rau cải báo 60 ngàn một ký ờ, rau cải quá trời nhìn thấy tươi xanh luôn đó nha và ban ngày ở trục đường này rất là đông ờ, mình nhìn bên đây đi ha chút xíu nữa mình nhìn bên kia và bên đây à, rất là mát ừ, không khí rất là dễ chịu mát mẻ ừ. wow. và dưới kia thì hết rồi à, dưới kia người ta chuẩn bị người ta dẹp dẹp rồi à, bán à, chỉ tới khoảng 8 9 giờ là hết rồi và chỉ còn khu à, đầu đầu đường số 1 này bán trái cây thôi chúng ta đi uh, trở lại ha trở lại chúng ta sẽ đi bên kia đường xem thế nào lúc này để bán cá hải sản tôm mực wow tôm Cảm ơn và lúc nãy em đi ngang một cái à, à, sập sập bán rất là nhiều nho nè à, chút xíu nữa mình ghé thử à, khám phá thử nho ở đây như thế nào ha à, trứng quá trời trứng luôn à, cốc hỏi sòi vú sữa ở à, đây là hành tỏi chanh ớt này mù nhỏ nha anh nhậu nữa đi anh yêu xin cháu đi cháu đi rồi đi đàn sớm chị nho này à, nho gì vậy chị nho đó nho mỹ nho mỹ xuất khẩu anh nho xuất khẩu hả nho nào ngon nhất vậy nho ngon nhất là nho xanh với nho này nho, là nho xanh với nho nho này này là 60 000 ký hả này xanh đã 220 kia sau 10 là số à, sau 10 ngàn ký trái này nhìn thấy đẹp mà hả cái trái này mắc nhất luôn hả à. chị lấy em nửa ký đi à, nó còn phấn hả chị phấn à chị lấy em nửa ký à đây chùm nó lên đây cái vỏ nó nhỏ đi ngang thấy cho này nho quá chị nho luôn nè Ở đây mình bán buổi tối không hả chị? Bán ban ngày nữa hả? Nhiều cái đó của em nhiều vậy? Đây Rồi đi ngang chợ này thấy đông quá, thấy đông vui quá à. Không thua gì chợ Bến Thành luôn á. Mà ở đây quá trời trái cây luôn nè. Đó. À, trăm hai quá. Vậy nho ấy tươi quá nho này ở đâu vậy chị mỹ ở mỹ luôn hả dạ ồ lại nhập từ mỹ về bán luôn hả dạ <laughs> à. rất là tươi luôn dạ. rồi chúng ta tiếp tục nha à, nho đó 220 một ký à, loại nho Mỹ nho xanh nho mắc nhất rồi chúng ta ra đây là đường Tân Mỹ rồi nè à, đường Tân Mỹ ở đây có cô bán xôi rồi những cửa hàng bán tạp hóa à, bán ờ, thú nồi bông rồi cho trẻ em nè à, nhìn thấy cái cái gói này là thấy nhớ tuổi thơ nè Wow. Ồ, cái trái chuối này làm gì vậy con? À, ngào đường hả? À. Rồi cái bánh này là bánh à, bánh tầm à, bên là xôi cái này là xôi gì cô cái vàng vàng à, cô lấy con một gói xôi bò đi hả Ờ, chợ này buổi tối đông vui hả con cô bán đây lâu chưa mỗi ngày cô đều bán ở đây hết à. À. cuối tuần chắc là đông hơn nữa đúng không ờ, <laughs> à. à. chợ này bán trái cây quá trời luôn à. bán tới 3 giờ sáng luôn à rồi cảm ơn cô Đây, em mũi vui vỏ nha đầy vỏ luôn rồi rồi chúng ta đi uh, chút xíu nữa uh, rồi mình sẽ tạm những cái video này à đây có xe hủ tiếu gõ nè à, hủ tiếu gõ rồi à, tới bánh ướt à, bánh ướt 15 ngàn à, không biết ngày xưa cô chú anh chị và các bạn đã từng ở khu này chưa ha à, và có ai đã từng ghé chợ này chưa và nếu chưa thì có dịp đi ngang chúng ta hãy à, khám phá thử à, cái chợ này à, về đêm ăn uống rồi check trái cây à, rất là tươi ngon ở đây ra sao ha à, em thấy ở đây cũng rất là sạch sẽ à, sầu riêng nè à. màu trái cây lê à, sầu riêng rồi à, hoa nữa à, và đây là cái nhà nhà lồng chợ nè à, nhà lồng chợ Tân Mỹ à, buổi tối thì đã đóng cửa hết rồi à, tiếp tục là những cái à, sạp trái cây rồi à, à, và đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi à, vào trung tâm của khu Phú Mỹ Hưng à, và mình cùng nhìn lại bên đường À, có nhà thuốc à, Long Châu à, nhà thuốc này thuộc hệ thống của FPT ừ, FPT cũng là một cái tập đoàn lớn ở Việt Nam đầu tư rất là nhiều mảng trong đó có mảng công nghệ laptop rồi hôm nay chúng ta lại thấy có mảng thuốc y dược y học nữa hả à, và mình nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè à, con đường Tân Mỹ con đường tên rất là đẹp và cái video clip ngày hôm nay à, xin tạm dừng tại đây à, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo và một số hình ảnh ở chợ Tân Mỹ về đêm à, gửi bà con cô bác ta cùng nhìn lại nếu mà các anh chị và các bạn đã à, à, đã đã từng có thời gian à, gắn bó ở khu vực Tân Mỹ chợ Tân Mỹ quận 7 này thì hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong những video video clip tiếp theo nha và nếu các anh chị và các bạn Ờ, muốn biết đường đi đến chợ Tân Mỹ này như thế nào thì nếu các anh chị các bạn ở quận 5 thì chúng ta có thể đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ à, rồi à, đi qua khu Hiêm Lam và nơi đó có à, một cái buồng binh lớn khi qua cầu Kinh Sáng đó à, không không qua khu Hiêm Lam mà qua khu Trung Sơn và nơi đó có một cái cầu Hiêm Lam và chúng ta sẽ đi thẳng cầu Hiêm Lam là mình sẽ đến đường Nguyễn Thị Thập và đến ngã ba Tân Mỹ à, nếu các anh chị và các bạn ở quận nhất thì chúng ta cũng có thể à, đi từ à, quận tớ, qua cầu à, à, ông lãnh rồi qua cầu kênh tẻ rồi tới đường à, nguyễn hữu thọ chúng ta sẽ quẹo trái đường à, nguyễn thị thập và cũng sẽ đến giao lộ tân mỹ đó bây giờ thì xin chào và hẹn lại cảm ơn